Chào Lip Ice và xin chào khách hàng trúng giải đi nhận tuần này Chị Ngô Thị Bích Trâm, thành phố Hồ Chí Minh Làm đẹp môi xinh để nhận quà tặng ngay và cào trúng hàng trăm ngàn giải thưởng Chào Lip Ice, Chào Nhật Bản